chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của máy Cường Linh. Thì hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, gửi đến quý các bạn máy phun thuốc bình xịt điện trừ sâu Oshima, máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng Oshima OS20. Đây thì vỏ hộp của máy có màu đỏ như thế này. Máy có cân nặng 5 kg và ruột trong thì nó có màu vàng. Đây có hình biểu tượng con ong ở đây, con ong vàng ở đây. Sau đây tôi sẽ tiến hành mở hộp cho quý bạn cùng xem thì ờ, đây là sản phẩm của chúng ta bình ờ, xịt điện Oshima OS20 đây là cái ờ, que cầm theo máy này thì máy sử dụng động cơ là pin nó chạy bằng pin ở dưới này pin 12V đấy sử dụng bằng pin thì một lần sạc đầy pin chúng ta có thể sử dụng được từ 4 giờ đến 6 giờ đấy rất là tiện lợi máy thì ờ, được thiết kế hoàn toàn bằng nhựa bằng nhựa nguyên chất như thế này rất là chắc chắn bên ở đây có biểu tượng của Oshima ở đây con ong vàng đây đấy ở đây có chữ Oshima dập nổi này ở phần ờ, phía trên thì ờ, ở đây có nắp để đổ hóa chất này nước pha lẫn hóa chất chúng ta đổ vào đây còn phía nắp bên này thì chúng ta bỏ phần bao thuốc trừ sâu còn đây là đằng sau của máy thì có hai cái quai đeo bằng vải rất là mềm như thế này đấy còn ở chỗ này là cái tấm ờ, chỗ mình đeo lưng này thì nó có thiết kế ờ, các ờ, lớp cao su non các viên cao su tròn tròn đây thì nó sẽ ốp vào lưng sẽ giúp chúng ta đỡ mỏi hơn đấy ở mặt bên của máy thì ở đây là đây là cái chỗ để chúng ta sạc điện vào này chúng ta sẽ cắm điện vào này còn ở đây đã đây là công tắc bật máy này đấy còn cái này là núm chỉnh à, điều chỉnh áp lực này đấy từ mạnh đến nhẹ thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây còn ở đây là đồng hồ à, báo hiệu à, điện áp của máy đây tôi sẽ bật công tắc lên cho các bạn cùng xem đây khi chúng ta bật thì đây đồng hồ nó báo dòng điện đây là có điện ở đây đấy thì à, sau đây à, phụ kiện kèm theo máy đây phụ kiện kèm theo máy thì nó sẽ nằm trong này gồm một cái nhựa này để à, gắn trực tiếp vào đây để chúng ta gạt cái cái cần phun thuốc này còn đây là cái cái dây phun dây phun của nó dài uh, mét rưỡi như thế này đấy một dây phun bố vải rất là dày dặn này đây là các uh, phụ kiện đi kèm này gồm có tay cơm này <coughs> đây quý con có thể thấy này tay cầm của nó ở đây đấy tay cầm bằng sắt rất là chắc chắn rất là nặng tay có các phễu đi kèm này đấy phễu này phễu à, phun tưới đều ra đây còn ờ, có các bét khác nhau nữa đây đấy bét phun 4 ờ, này nó sẽ tỏa ra thành bốn hướng <coughs> còn đây là bếp phun ngang này hai bếp này đấy còn đi kèm ờ, theo máy nữa thì còn có cái bếp phun ba như thế này cũng là phun ngang và ở đây có một à, cái cần phun ở đây cần phun này có thể điều chỉnh được độ dài ngắn đây chúng ta vặn cái này ra đây có thể điều chỉnh được cái à, tay cầm của máy đấy, rất là dài đấy khi chúng ta lắp thêm à, cần phun này vào nữa thì nó sẽ rất là dài này đây thì uh, lúc nào quý vị cần uh, sử dụng uh, với uh, ở chỗ nào mà cần khoảng cách lớn thì chúng ta sẽ dùng uh, chế độ phun dài như thế này còn xong thì uh, chúng ta sẽ kéo nó vào để uh, đỡ vướng víu trong quá trình sử dụng thì uh, sau đây tôi sẽ tiến hành uh, à còn uh, bên này nữa là cái uh, cục sạc pin của nó sẽ sạc của nó nó sẽ nằm ở đây đây cái uh, dây sạc của nó Oshima đây Ờ, cục sạc adapter 220V và cho đầu ra của nó là 12V đấy sử dụng điện gia đình mình ờ, cắm bình thường như sạc ờ, điện thoại hay là máy gì của mình ở nhà bình thường thôi còn bình thường chúng ta khi đi ra đồng ra ruộng thì chúng ta sẽ bỏ cái gói thuốc bảo vệ thực vật vào đây và chúng ta sẽ lắp đây lại đấy lúc nào sử dụng thì chúng ta lấy ra chúng ta pha vào với nước thôi sau đây tôi sẽ tiến hành Đấy, à, còn à, quý bạn à, có nhu cầu sử dụng tay dài hơn thì chúng ta sẽ vặn cái ống này và kéo nó dài ra I h